lô mặt à, hôm nay mình sẽ trở, à, trải nghiệm cái chế độ map mới của cái à, chế độ chiến tranh này xem nó có gì hay không à, nó được cập nhật ở trên phiên bản và mobile rồi đó đây là cái chế độ có thể cứu người này đó đây là cái chế độ mới hello mạnh hello Minecraft còn rồi bây giờ các bạn xem ở đây này ôi rồi người này chơi cái này là chế độ chơi nhanh kiểu như là chế độ chiến tranh ấy giống như cái phiên bản pc ấy đó mới rất mới hôm nay nó vừa cập nhật thôi nhảy thôi nhảy luôn nhảy luôn xuống cái khu này luôn nhảy luôn thì mình sẽ có súng luôn các bạn nó nó sẽ có súng luôn có súng cho mình à, bắn luôn ví dụ như súng uh, súng súng súng snip chẳng hạn hoặc là súng uh, bắn tỉa ar chẳng hạn đây, sniping và chúng ta sẽ trèo xuống cái một ngôi nhà dạ, một ngôi nhà bây oh, giờ nó bắn nhanh quá Đó Bây giờ nó sẽ được hồi sinh ngay Bây giờ chế độ này nó sẽ được hồi sinh ngay nó sẽ hồi sinh ngay sau vài giây nó sẽ hồi sinh ngay bạn chờ chờ xem vài giây là nó sẽ được hồi sinh ngay đó, xem à, đội nào kiếm được nhiều kill nhất đó nào kiếm được nhiều kill nhất đó phải nhảy xuống luôn nhảy nhảy xuống luôn bây giờ sẽ không cầm bây giờ còn cầm khẩu, khẩu, khẩu ca không đúng rồi vẫn cầm khẩu ca các bạn vẫn cầm khẩu ca cái cái 98 đó đó đây là cái cuốn độ chiến tranh uh, ờ, 20 team có 20 team đó. À, sorry 20 player bắn hay vậy bắn hay quá đó đây là cái chế độ chơi nhanh có chơi nhanh nhỏ đó chế độ chơi nhanh còn chờ vài giây nó lại rồi nó lại mở xuống rồi đây chúng ta nhảy xuống đó cứ nhảy như này mãi đây là cái gọi là cái chế độ chơi nhanh bên nhanh hoặc là chế độ chiến tranh xem ai được nhiều kill nhất thì nó sẽ thắng đó các bạn ai được nhiều kill nhất nó sẽ thắng đội nào đó à có cái thính ở bên kia kìa có thính luôn có cái hòm thính này luôn các bạn phải chọn cái vị trí mà nó đặc biệt một tí দেখছি আমার সময় একটা কামড় দে পাগলে দিব ওখানে গিটারের নাম করে ওটা নাচতে নাচতে মিলে কোনো হাইতে আমাকে যাব Rồi nó bắn hay quá, bắn nhanh quá. Nè, chúng ta không cái video nào nó không thể được. Nhưng mà cái từng này thoát rồi số 4 thì thôi rồi আবার গ্রুপ থেকে দিনে দল দল লিস্ট হয়ে আবার অর্ধ কি অপমান সারা ওরা এরকম আসতে মাল আই কোথায় যাবে কিন্তু যারা যারা গিয়ে দেখতে পাল এরকম কি মানুষ লেদা হলো গে আমাদের ছোটবেলার ছবি এক কোথায় যাবে কিন্তু দুবার তো লং ভিডিও দিল ôi dồi ôi, nó ra chai nhanh thế nhở team nào có tổng số kill nhiều nhiều nhất lại sẽ được chiến thắng dạ, rank 28 100 rồi ngày ngày căn bản là chúng ta phải chọn cái vị trí ấy. vị trí vị trí nó rất là quan trọng cho vào bên bíra, nó sẽ bị thế nó ra lại. Cái như tôi giờ hàng người. Yeah, but you do. Ai, quando eu vou dar, eu vou আর আমি শুধু গিটার বাজাইছি সাড়ে এগারো বাজাই বিকেল দিয়ে আর sayesinde bir mükemmel Yeah. kịp nó nằm ở đây luôn rồi rồi nó chuẩn bị nó lại nhảy xuống dạ. đó Đấy, dạ, chỗ chỗ rấn tranh khi mà phi chân ở pc các bạn đã thấy ở đó dạ. kim bốn mười bảy trăm phần trăm rồi nó lại nhảy rồi đó vẫn là k 98 tám ạ vẫn là k 98 thực ra hôm nay mình vừa vừa vừa mới thấy thôi lúc nãy vừa chơi là mình vừa thấy thôi chắc là tí mình sẽ up video này lên luôn thôi Nope. chắc là thua top 5 đó là cái chế độ chiến tranh để cho các bạn à, có thể là có thể tham khảo thêm đó và các bạn nhớ trải nghiệm cái tự game này nha thêm nha đều ok các bạn đó để để chơi cái chế độ này ấy thì các bạn vào này này và các bạn chuyển về cái chế độ chơi nhanh này đó, chơi nhanh nó giống như các bạn có chế độ chơi slip này đó xuống slip có kiểu đó, bây giờ nó có cập nhật cho em thêm cái chế độ chiến tranh mới này chỗ là chơi kim uh, ờ, solo uh, solo duo này team bốn này để cho chơi với chế độ bao nhiêu người này ở đây người thấy là FPP nó không thế à, FPP là nó chưa có FPP là nó chưa có Đó. để cái chế độ số ờ, nhanh ok các bạn các bạn nhớ các bạn có thể là uh, trải nghiệm nhé rồi cái vào chế độ này chơi trải nghiệm